so với trên thị trường thì có rất nhiều cái sản phẩm mà phục vụ cho cái đời sống nam giới sinh lý hiện nay nhưng mà một trong cái thành phần có tác dụng nhiều nhất là chúng tôi thấy đó là extra men đấy thế và cái này được à, sản xuất tức là theo công nghệ y học hiện đại chi phí thấp hiệu quả cao và độ an toàn của nó rất tốt đấy, cái này thì là để điều trị trong cái sinh lý của nam giới đã được bộ y tế tức là cho phép và cấp phép sử dụng